Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ờ, Cuộc Sống Cà Mau ha Thì hôm nay mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là phong cảnh ờ, mình đi đổ lúa bắt cơm Cũng như là ờ, mình chia sẻ về cái cuộc sống và cái nguồn thu nhập ở Cà Mau Thì quê mình thì nguồn thu nhập chính chủ yếu là nuôi tôm Thì hôm nay là mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là cách mình bắt tôm như thế nào nha Và chế biến tôm khô như thế nào thì mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nha thì để mình đi à, xuống đây à, cho quý cô chú anh chị à, xem ha thì ở đây là là vuông đầm nuôi tôm vuông đầm nuôi tôm thì à, đi à, bắt tôm bằng xuồng đó thì mình à, chuẩn bị để mình xuống xuồng nha rồi chuẩn bị chuẩn bị để mình à, đồ lú bắt tôm nha thì ở đây là dưới, dưới đó là có cái lú đó mình đặt à, xong rồi thì cái này gọi là cái lú à, cái này gọi là cái lú à, để à, khi mà mình nước vô đó thì con tôm nó sẽ đi vào đây wow rất là nhiều đó đây đây sao à, mình chia sẻ đến với cô chú ha thì à, ở đây á, là à, hôm nay cũng à, khá khá đây thì mình à, chia sẻ đến à, quý cô chú á, là cũng à, có rất là nhiều loại tôm ha do mình cầm cái tay nó hơi bị lắc bị rung thì mong cô quý cô chú à, cũng à, thông cảm cho mình à, thì đầu tiên á, là mình chia sẻ với cô chú á, là con tôm sú nha ờ, ở đây mình có con tôm sú rất là bự luôn nè sú này à, cũng khoảng à, tầm 15 à, con một ký 10 đến 15 con một ký thôi 12 con một ký thôi sú này rất là to bự luôn đó con sú nè đây là con tôm mà giá rất là cao đó, ờ, là mình mà thường á, là mình thu hoạch tôm á, là mình thu hoạch tôm này để mình bán nè mình bán giá nó cao thì à, nó mình à, có thu nhập cao hơn đây là con tôm sú thì con tôm sú này khi mà mình bắt lên đó là nó ở dưới à, dưới dưới đầm tôm mình mình nuôi với hình thức là nuôi tự nhiên nha không có chạy quạt không có cho ăn không có thức ăn gì hết thì con tôm này là mình dùng rất là ok mình dùng rất là ngon luôn và con tôm này thường là mình bán ha mình bán à, thương lái lại rồi mình à, bán tôm này là tôm sú tôm này cũng rất là nặng rồi mình à, bỏ vô đi rồi tiếp theo là mình chia sẻ đến với cô chú là con tôm à, tôm thẻ nha thì đây là con tôm thẻ đó đây là con tôm thẻ thì à, trọng lượng của con tôm thẻ này à, cũng rất là lớn và con tôm thẻ này á à, thông thường á là mình mình mình cũng ờ, bán với dạng là tôm tươi tôm tươi nhưng mà mình cũng có à, chế biến tôm khô đối với cô chú tôm khô thì mình có tôm thẻ là để mình ờ, xẻ khô nha thì đây là loại tôm thẻ à, tôm thẻ này là tôm thẻ thiên nhiên hồi nãy mình mới mới vừa đổ đổ lú lên đó rồi à, tiếp theo là mình chia sẻ đến với cô chú là tôm đất nha thì còn tôm đất á nè nè nè đây đây đây đây, đây là tôm đất đây đây là tôm đất là quý cô chú tôm đất này cái vỏ nó rất là dày và cái vỏ nó màu vàng nha con tôm này á, là mình à, à bình thường á, là mình à, luộc luộc tôm khô đó mình luộc tôm khô mình bán cho khách hàng nè quý cô chú và con tôm đất này á, giá thành nó cũng à, rất là cao và con tôm đất này á, là mà mình à, ở địa phương mình à, bán là thường mình bán tôm sống họ lại họ mua là mua tôm sống đó đây là tôm đất nha thì mình chia sẻ đến quý cô chú từng từng từng loại tôm nha và tiếp theo là mình à, chia sẻ đến quý cô chú là tôm bạc nè đó ở đây là tôm bạc nha tôm bạc thì cái vỏ nó nó mỏng hơn và nó trắng hơn nè đó mỏng hơn và nó trắng hơn mình ở đây cũng có ít tôm bạc nhưng mà tôm đất nhiều tôm đất nó nhiều hơn đó đây là tôm bạc nha rồi tiếp theo là mình chia sẻ đến quý cô chú á, là <laughs> cá kèo nó cũng có cá kèo nè cá kèo rồi à, nó có con à, con này kêu bằng con đẻn nè con này nó chết đây con này nó à, không còn sống nữa mình bỏ đi mình dục bỏ luôn con này nó không có cắn luôn nha quý cô chú rồi có cá kèo nó kẹo thì cũng được mấy con thì mình à, cho vô cái ổ đi rồi thì buổi sáng à, hôm nay thì à, đổ à, mình thu cái cái cái lú này thì cũng tập có khoảng một ký luôn tôm sú là quyến được chú à, được sú lũ này thì mình được à, hai con tôm sú đó hai con tôm sú nè đây là tôm sú nè được à, hai con nha hôm nay tôm nó mới đi à, được hai con có con nhỏ với lại cá bóng nữa cá bóng luôn rồi mình đậy lại chứ để nó bún nha rồi khi mà mình à, bắt xong á thì mình kéo ra thì qua hôm sau thì con tôm này nó sẽ đi vô đây rồi mình bắt tiếp đó ở đây là mình cũng có một cái rồi mình mình dở lên nữa có không à, cái này cũng được à, mấy con à, cô chú cái này thì mình cũng được à, à, hai con như cái hồi nãy với lại à, có tôm bạc nè đó tôm số ha đây là tôm sú mà mình à, bắt tự nhiên nè à, nuôi à, tự nhiên luôn tôm bạc tôm đất cũng vậy đó hôm nay chắc ờ, có khoảng 17 ờ, con 1 kg 17 con 1 kg ra chưa rồi bỏ vô rồi đó thì à, ở đây là tôm nha thì một chút xíu nữa thì mình lấy ra thì mình chia sẻ đến à, cô chú thêm nha rồi tiếp tục là mình đi à, lên trên kia nha cô chú đi xa lên trên kia đó giờ là tôm vô tới nhà là quý cô chú anh chị đó thì hôm nay mình thu hoạch chỉ có được bao nhiêu thôi thì quý cô chú anh chị thấy tôm đó thì cũng có ờ, nhiều loại tôm ha thì ờ, ở đây là à, tôm sú rồi à, tôm đất tôm thẻ và tôm bạc thì à, con tôm sú này nè thông thường á là mình bán à, oxy á thì cái giá nó cao bán à, tôm sống đó cô chú bán à, tôm sống thì cái giá nó rất là cao đó nó nhảy nè tôm nó bự nó nhảy con tôm này là nếu mà mình cân ra thì chắc cũng cỡ 10 con ký con này có khoảng 100g luôn 100g tôm sú hai con này rất là bự luôn hai con này bự 100g Đó. đây là tôm sú ha Ồ, ba con này bự nè ba con này rất là bự luôn ba con này tầm khoảng trên 300g luôn đó quý cô chú to xuống nái luôn số bự luôn đó giờ mình phải lựa con tôm này ra nè mình là mình bắt con tôm mình ra nếu mà mình bán ờ, tôm sống thì mình phải chạy chạy oxy ha chạy oxy nếu mà mình ờ, bán tôm đá thì mình không cần phải chạy oxy thì mình lựa tôm này ra đó lựa tôm này ra bắt tôm này riêng nè tại vì tôm này cái giá nó rất là cao thì mình phải ờ, lựa riêng ra rồi tôm này đó là tôm đây đây, đây tôm thẻ nè đó thì thiên nhiên thì có nhiều loại tôm lắm nói chung là tôm thẻ tôm sú gì thì à, mình cũng ờ, lựa ra hết rồi ở à, đây là tôm đất tôm này là mình dùng để mình à, làm khô này tôm này làm khô luộc tôm khô thì rất là ngon thì mình cũng ờ, lựa ra một ít để mình làm tôm khô nữa để mình bán cho khách hàng đó đây là tôm bạc tôm bạc này thì cái vỏ nó, nó mỏng hơn nó trắng hơn